mừng các bạn đến với kênh Phúc Vĩ TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 21 giờ ngày 4 tháng 3 để diễn ra cặp đấu giữa U20 Việt Nam U20 Qatar trong khuôn khổ AFF Cup U20 2023 U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thách thức với ba đối thủ mạnh U20 Úc, U20 Iran, U20 Qatar đội tuyển U20 Việt Nam không hề đối lợi với đối thủ mạnh hai ở trận đầu ra quân gặp đối thủ mạnh là U20 Úc thầy cầu huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi và giành chiến thắng tiếp tục U20 Úc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của U20 Việt Nam tại bảng B nên chiến thắng quan trọng này mở ra nhiều cơ hội cho U20 Việt Nam trong trận gặp U20 Úc U20 Việt Nam chỉ cầm bóng 33% thời lượng trận đấu nhưng các cầu thủ áo đỏ lại tung ra được 8 cú sút về phía khung thành của U20 Úc hơn hai cú sút so với U20 của Úc. Ngoài ra đội hình cho thấy sự chắc chắn khiến đối phương có tìm ra phương án tiếp cận khung thành của thủ môn Cao Văn Bình và với chiến thuật chuyển trạng thái từ phòng ngự phản công khi bóng bên phần sân đối phương U20 Việt Nam tràn sang rất nhanh với sự xuất hiện của hai tiền vệ cánh còn khi phòng ngự ngay lập tức chuyển đổi thành năm cầu thủ đứng gần cầu môn đồng thời đội hình di chuyển thấp Hồ Văn Cường và Văn Can trở thành những quân bài vô cùng quan trọng trong lối chơi của U20 Việt Nam bởi vai trò của họ sẽ ảnh hưởng tới không phòng ngự và tấn công. Trong trận gặp Qatar, U20 Việt Nam có thể chơi như cách tầng hạ U20 Úc, thậm chí U20 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự nhiều hơn. Ngoài việc giữ sạch lưới, họ cần phải kiên nhẫn, trách kim những cơ hội và chờ đợi phản công nhanh. Bên kia sân ở chiều ngược lại, U20 Qatar chưa thể hiện được dấu ấn chiến thuật khi thi đấu và bị động trước U20 Iran. U20 Qatar chỉ xuất 7 lần so với 22 lần bên phía Iran với trận mở màn của Iran 1-0 U20 Qatar buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển U20 Việt Nam để luôn cơ hội đi tiếp đội bóng Tây Á đã chơi công tệ trước U20 Iran vấn đề của họ là thiếu những phương án chiến thuật tiếp cận cầu môn đối phương đặc biệt ở hàng phòng ngự U20 Qatar đã để lộ ra những khoảng trống khi các trung vệ phối hợp không tốt đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ba phạm lỗi ở phút 64 khiến đội chủ nhà phải thua trên chấm phạt đền. U20 Qatar đang phải chịu áp lực rất lớn thất bại trước U20 Iran khiến các cầu thủ trẻ Qatar gặp nhiều ức chế với tâm lý nặng nề. U20 Qatar khó lòng bước vào trận đấu với tinh thần tốt nhất. U20 Việt Nam đang có ưu thế trước U20 Qatar cả về mặt tâm lý chiến thắng trước Úc giúp các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cởi bỏ rất nhiều áp lực cơ hội được chơi tại vòng chung kết World Cup đã mở ra ngay trước mắt các cầu thủ và sẽ là động lực lớn để U20 Việt Nam quyết tâm đánh bại U20 Qatar kết quả sẽ là một thông cho U20 Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành cùng Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.